Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021, tức ngày 16 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Giáp Tuất, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Giáp Tuất hôm nay là Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất, con giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý, người tuổi Tý được chính ấn nâng đỡ trong hôm nay nên nhìn chung công việc vẫn đang diễn ra hết sức suôn sẻ theo đúng như kế hoạch của bạn bạn cũng không ngần ngại học hỏi kinh nghiệm của người đi trước để hoàn thiện bản thân. Nhiều vấn đề này sinh trong công việc cũng không thể làm khó được những chú chuột khi mà con giáp này có năng lực, lại có tinh thần làm việc hăng say, luôn cố gắng không ngừng nghỉ để có được thành công. Ngũ hành thủy thổ xung khắc lại báo hiệu mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia lại không mê yên ấm. Có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu nên đôi bên thường hay bất đồng ý kiến với nhau. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi Sửu, chính tài trợ mệnh, vận trình tài lộc của người tuổi Sửu vô cùng thuận lợi, con giáp này may mắn được thần tài dõi theo mỗi bước đi, ban phát tiền bạc dư giả, đủ ăn đủ tiêu chẳng phải lo lắng gì nhiều, ai cũng biết việc kiếm tiền luôn khiến chúng ta căng thẳng và mệt mỏi. Đôi lúc gây ra những áp lực vô hình đè nặng cuộc sống nhưng hôm nay mọi chuyện dường như không còn quá khó khăn nữa với những chú trâu nữa bản mệnh dễ dàng nắm lấy cơ hội kiếm tiền và giành lấy thắng lợi về mình. Tuy nhiên, thổ vượng nhắc nhở con giáp này cần từ bỏ những suy nghĩ cố chấp, bảo thủ của mình thì mới tiến bộ nhanh hơn, không thể phủ nhận năng lực làm việc chắc chắn và vững vàng của bạn, nhưng nếu cứ không chịu tiếp thu cái mới, khăng khăng làm theo ý mình thì bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, xem tử vi 12 con giáp, cục diện tam hợp xuất hiện. Người tuổi dần đừng ngần ngại mở rộng mối quan hệ của mình để tìm thêm cơ hội cho bản thân, khi đó bạn mới có thể tìm được những mối làm ăn, khách hàng tiềm năng, gia tăng lợi nhuận. Tỷ kiên cũng nhắc nhở những chú hổ nên cẩn trọng hơn trong giao tiếp nếu không dễ có xung đột, luôn giữ thái độ lịch sự, hài hòa sẽ giúp bạn nhận được những cái nhìn thiện cảm hơn là một thái độ hống hách, coi mình là trung tâm vũ trụ, mộc khắc thổ, con giáp này cần phải quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn, dường như bạn quá chú tâm cho công việc mà quên mất việc chăm lo cho các thành viên trong nhà. Đừng để tình cảm giữa mình và mọi người dần phai nhạt. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi Mão, trong ngày hôm nay Tuất Mão nhị hợp, người tuổi Mão đón một ngày chủ nhật hanh thông khi được bạn bè giúp đỡ, tìm được đồng sự đáng tin cậy, đối tác làm ăn uy tín, Việc làm ăn buôn bán không có quá nhiều trở ngại, tiền bạc về tay cũng dễ dàng hơn, kiếp tài báo hiệu có hiểm họa phá tài rình rập bên cạnh bạn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến công sức cày cuốc của bạn đổ sông đổ biển tức khắc nếu không đủ tỉnh táo. Bạn cần thận trọng trong bất cứ giao dịch tài chính nào, đặc biệt là trước khi đặt bút ký văn kiện cần đọc cẩn thận các điều khoản, ngũ hành tương xung. Đường tình duyên của con giáp này cũng trải qua nhiều trắc trở, những chú mèo tưởng chừng đã tìm thấy được hạnh phúc của cuộc đời mình nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy đó hóa ra chỉ là những cảm xúc ngộ nhận nhất thời, giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. năm Tử vi tuổi Thìn, Tuất Thìn tương xung gây không ít cản trở cho vận trình hôm nay của người tuổi Thìn. Trong công việc, bản mệnh vấp phải sự đố kỵ, ghen ghét của đồng nghiệp, đối phương bất hợp tác khiến công việc đình trệ rất nhiều. Thậm chí nhiều người còn nói xấu sau lưng với những đồng nghiệp khác khiến bạn chịu áp lực rất lớn. Thiên tài xuất hiện lại đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho con giáp này, bạn có thể thoải mái chi tiêu theo ý muốn và thực hiện những ý tưởng bản thân ấp ủ từ lâu. Dù là người làm công ăn lương hay người buôn bán kinh doanh cũng có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền, đừng để cho cơ hội vụt qua tay, cũng hay chăm chỉ làm việc, bởi chẳng có thành công nào là dễ dàng cả. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Thực thần xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Tỵ báo hiệu điểm may tài lộc đang đến rất gần với bản mệnh, chuyện hợp tác làm ăn có lợi, kế hoạch diễn ra suôn sẻ như dự kiến, nguồn lợi nhuận đem về rất khả quan khiến tâm trạng của con giáp này lâng lâng cả ngày. Nhân thời điểm này, những chú rắn hãy lên kế hoạch để đầu tư để tăng lời sinh lãi, nhưng nhớ là phải tìm hiểu thông tin rõ ràng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Không phải cứ đâm đầu theo mọi người xung quanh thì sẽ thành công mà phải tỉnh táo xem xét vấn đề không để những thông tin sai lệch làm cho mình mắc sai lầm, hỏa sinh thổ, không chỉ tình duyên mà cả tình thân của con giáp này cũng rất tốt đẹp. Gia đình yên ấm tạo ra sự yên tâm rất lớn để mệnh chủ cố gắng nhiều hơn nhằm mang tới những điều tốt nhất cho những người thân yêu của mình. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, người tuổi ngọ gặp được cục diện tam hợp nên được lòng mọi người, may mắn phú quý đều đầy đủ, hôm nay có thể xem như là một ngày đại cát đại lợi, bạn làm gì cũng tốt nên tranh thủ cơ hội này để ký kết hợp đồng, thúc đẩy dự án, bắt đầu khởi nghiệp. Quý nhân cũng giúp bản mệnh giữ được đầu óc tỉnh táo, sáng suốt để giải quyết công việc một cách nhanh gọn và hiệu quả. Tự mình cố gắng chưa đủ đâu, hãy biết cách khéo léo trong giao tiếp để tranh thủ sự ủng hộ mọi người xung quanh. Khi đó bạn sẽ được san sẻ bớt gánh nặng đấy. Ngũ hành tương sinh mang tới cho con giáp này nhiều cơ hội để cải thiện tình trạng độc thân của mình. Nhờ đào hoa dẫn lối, những chú ngựa có thể sớm tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, không còn chịu cảnh cô đơn đi về mỗi ngày nữa. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi, tuất mùi tương hình, người tuổi mùi có thể tự gây ra rắc rối cho bản thân bởi thái độ tự tin thái quá của mình trong hôm nay. Bản mệnh cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề nên không muốn nghe lời khuyên bảo của bất cứ ai, Đến khi trục trặc xảy ra bạn mới hối hận vì sự sốc nổi của mình cũng đã muộn rồi, chính tài mang tới tài lộc dùng dình cho bản mệnh. Bạn không cần quá vất cũng có đủ tiền tiên pha, bản mệnh đang nhận lộc nhờ thời gian làm việc chăm chỉ lúc trước, rất xứng đáng. Đây là động lực lớn để thúc đẩy bạn vươn xa hơn trong thời gian tới. Thổ khí vượng có thể gây ra một vài vấn đề về sức khỏe cho con giáp này, Sức khỏe của bạn có dấu hiệu suy giảm nhanh chóng đặc biệt là người không chú trọng bữa ăn, có tiền sử bệnh về dạ dày, tiêu hóa, giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân, người tuổi thân vấp phải hung tinh thiên quan trong hôm nay nên cần phải thận trọng trong vận trình ngày chủ nhật này. Tiểu nhân ám hại, đố kỵ với những gì bạn đang có và lên kế hoạch để chiếm đoạt, phá hoại, không chịu được việc bạn lợi thế hơn những kẻ đó. Thổ sinh kim, chuyện tình cảm của con giáp này không có nhiều biến động trong hôm nay, người có đôi có cặp vẫn bình yên bên nửa kia, những người độc thân trong thời điểm này vẫn chưa có cơ hội cải thiện đào hoa của mình cho lắm. Có lẽ bạn nên chủ động mở rộng mối quan hệ của mình xem sao, xem lịch vạn niên. Hôm nay ngày 25 tháng 7 năm 2021 là ngày ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, chăm sự điều kỵ. Không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào, giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ, quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. 10. Tử vi tuổi Dậu, tam hội mang đến cho người tuổi Dậu sự hài hòa, vui vẻ, môi trường làm việc như ý trong ngày này. Bản mệnh là con giáp sáng tạo và thông minh, tinh tế, ngoài ra bạn còn có khả năng gắn kết tập thể, khiến công việc tiến triển thuận lợi hơn hẳn thường ngày. Chính quan chiếu mệnh, những chú gà luôn nghiêm túc trong công việc sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với những gì đã bỏ ra.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 Người tuổi tuất may mắn gặp được thiên tài trong hôm nay nên phương diện tài lộc có nhiều khởi sắc rõ rệt. Những người làm kinh doanh, nghề tay trái sẽ gặt hái được thành quả đáng giá sau chuỗi thời gian vất vả. Nếu biết đầu tư đúng đắn, bạn có thể nhanh chóng thu được lợi nhuận. Nếu đang muốn mở rộng kinh doanh, bản mệnh có thể chớp lấy cơ hội ngay lúc này. Đừng để lãng phí, có thần tài che trở nên công danh hanh thông, sự nghiệp tấn tới, tinh thần bạn vì thế mà lạc quan hơn, Trái ngược với suôn sẻ trên phương diện tài lộc, chuyện tình cảm của con giáp này không được may mắn như vậy do ảnh hưởng của ngũ hành mộc khắc thổ. Cuộc sống hôn nhân nhiều sóng gió nổi lên khiến tranh cãi liên miên, hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung. Không khí gia đình luôn căng thẳng và nặng nề, giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ, quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi, thiên ấn che trở nên người tuổi hợi có cơ hội thể hiện tài năng, Thậm chí có những việc người khác không làm được nhưng bạn làm rất trơn tru bởi bản mệnh luôn tự trau dồi kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân. Bạn có thể sẽ đón nhận những cơ hội chuyển mình khá lớn, kèm theo đó là những khó khăn trồng chất khó khăn nhưng nó đồng thời cũng chính là thách thức để bạn vượt qua giới hạn của chính mình và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Thủy thổ xung khắc nhắc nhở con giáp này nên xem lại cách cư xử với người thân của mình, vợ chồng khắc khẩu, ai cũng muốn tranh cãi hơn thua tới cùng để bảo vệ quan điểm của bản thân,